Hello, hello, xin chào anh chị em có mặt trong cái buổi livestream hôm nay ạ. À. Nếu anh chị em đang có mặt thì hãy à, comment vào phần ô chat là chúng ta đang có mặt để chúng ta gì ạ? À, giao lưu trước khi chúng ta bắt đầu cái chương trình livestream của buổi chiều hôm nay. Ở ờ, trong video ờ, hôm nay chúng ta sẽ nói về à, cái xu hướng của cái thị trường chứng khoán và xu hướng của thị trường chung. Ở ờ, trong trường hợp như này chúng ta nên phản ứng như thế nào? Chúng ta nên quyết định ra sao để thứ nhất là chúng ta bảo toàn được vốn cũng như là uh, có thể chúng ta sẽ giữ được những cái cổ phiếu mà chúng ta quan tâm có những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu mà nó tốt hơn thị trường tuy nhiên thì việc mà đầu tư mà chúng ta nắm được cái uh, quy luật không nắm rõ được uh, những yếu tố có thể tác động lên cái xu hướng của thị trường trong thời gian tới thì đây là một cái dạ, con dao hai lưỡi khiến cho chúng ta có thể bị gì dạ, à, mất tiền và đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cảm xúc như là các mối quan hệ vừa với à, gia đình với con cái à, thậm chí là với đồng nghiệp và nhiều các thì à, cái cảm xúc khác nó ảnh hưởng thậm chí cả đến sức khỏe của chúng ta à, anh chị em nghe rõ thì comment số 1 ạ để Dũng à, kiểm tra cái mic của mình ạ nếu nghe rõ thì hãy kiểm tra số 1 số 1 để chúng ta sẽ thấy à, là nếu nghe rõ ạ Thế thì uh, ờ, cũng không biết là hôm qua Dũng có chia sẻ đó là ờ, một trong những cái ờ, nhóm cổ phiếu đó là nhóm cổ phiếu bất động sản. Chúng ta ôn lại một chút ạ. Uh, khi mà chúng ta nói về nhóm cổ phiếu bất động sản đó, thì chúng ta biết rằng là <clears throat> trong mọi thứ đặc biệt là trong cái đầu tư chứng khoán á, cái gì nó càng rõ ràng <clears throat> thì lúc đó chúng ta thấy là nó không có ý nghĩa trên thị trường chứng khoán tức là mọi thứ ai cũng biết mọi thứ ai cũng thấy nó rõ ràng thì nó không còn còn ý nghĩa nữa nên chính vì vậy thì một cái thông tin mà nó nó đến với uh, tai chúng ta rồi thì thực tế là nó không có tác dụng nhiều lắm và đặc biệt là nếu chúng ta lại áp dụng cái thông tin đó để đầu tư thì cái điều mà chúng ta có thể nhận được kết quả đó là gì thua lỗ à, tuy nhiên thì phần lớn chúng ta thấy rằng là trong một cái xu hướng mà thị trường ờ, chúng ta gọi là thị trường đi lên ở giai đoạn trước thì chúng ta thấy là nhà nhà mua đều có lãi tại vì những cổ phiếu mà chúng ta mua sau mỗi thị trường điều chỉnh là chúng ta thấy là đều nó tăng cả đúng không đúng là gọi là xu hướng tăng nhưng tuy nhiên thì ở các góc độ khác thì chúng ta thấy là trong xu hướng mà chúng ta thấy là giảm ở những cái vùng này thì phần lớn chúng ta sẽ thấy rằng là mình lại không có kiếm được lợi nhuận hoặc thậm chí bị thua lỗ ở trong cái xuống giảm này để chúng ta phân tích từng chi tiết hơn về cái diễn biến từng ngành từng nhóm ngành ở trong cái à, video này thì các bạn hãy gì ạ à, dành giấy bút mực tất cả một cái cần phải ghi chiết ra tại vì trong cái chương trình này Dũng sẽ gì ạ à, hướng dẫn chúng ta cách để phân tích thị trường chung à, cách để phân tích về nhóm các cổ phiếu một cách gì ạ khách quan nhất thế thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp đó là vừa phân tích cơ bản vừa phân tích kỹ thuật hoặc là vừa à, theo dõi à, kinh tế vĩ mô thế thì để chúng ta thì à, để chúng ta có thể tương tác cùng học thì mong rằng là anh chị em cùng dũng cùng gì ạ <clears throat> cùng dũng cùng à, à, chia sẻ à, tức là chúng ta cùng tương tác với nhau để chúng ta thì ạ nắm rõ được những cái uh, dũng, dũng hỏi và chúng ta có đạn có có có hiểu hoặc là nắm rõ được hay không thế thì uh, chính vì vậy thì uh, dũng muốn là uh, chúng ta cùng tương tác với nhau để chúng ta học được nhiều hơn ạ cái điều đầu tiên trong cái điều đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ quay trở lại uh, thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường chứng khoán thế giới thị trường Mỹ thì theo cả nhà cái yếu tố gì cái yếu tố gì á có thể tác động đến cái thị trường chứng khoán Mỹ là thời điểm này chứng khoán châu Âu đặc biệt là chứng khoán thế giới thời điểm này à, chúng ta sẽ, sẽ đưa ra những cái yếu tố cái nguyên nhân nếu mà có thể tác động tại chứng khoán thế giới như là Mỹ có thể nó giống như blue chip ạ nếu như nhóm đấy mà nó bị ảnh hưởng thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể bị ảnh hưởng vậy có rất nhiều các yếu tố như là chúng ta sẽ thấy rằng là có thể là giá dầu này uh, chúng ta có thể là chiến tranh này có thể là gì ạ lạm phát thì theo các bạn cái yếu tố nào là quan trọng nhất chúng ta có rất nhiều các yếu tố khác nhau nhưng uh, chúng ta cần phải phân tích xem là yếu tố nào có thể tác động và quan trọng nhất với gì ạ với thị trường thời điểm hiện thời hiện tại và những yếu tố đó có thể là tác động ngược lại với gì ạ thị trường chứng khoán Việt Nam và chúng ta cũng soi xem là thị trường chứng khoán Việt Nam nó có bị ảnh hưởng không bởi vì chúng ta thấy là những cái thông tin tích cực hoặc là những cái thông tin mà chúng ta không kiểm chứng đo lường thì thường là chúng ta sẽ thấy là chúng ta rất bối rối không biết là nghe thông tin nào hoặc là không biết xử lý ra sao ok đúng rồi ok rất nhiều anh chị em như bạn cao sơn thì nói là lạm phát đúng không <coughs> lạm phát ạ lạm phát suy thoái kinh tế thế thì ở đây chúng ta thấy là lạm phát là một trong những cái uh, nguyên nhân dẫn đến cái, cái xu hướng giảm của thị trường chứng khoán rất là cao thế thì có rất nhiều các nguyên nhân nhưng nguyên nhân đầu tiên đó khi lạm phát tăng thì cái điều gì diễn ra tức là nếu mà lạm phát tăng thì người ta có bơm tiền ra không ạ à, lạm phát ra thì các chính phủ có bơm tiền không nếu lạm phát ra thì Việt Nam có bơm tiền không nếu lạm phát ra thì người ta làm gì ạ người ta hút tiền hay bơm tiền ạ đầu tiên là nếu lạm phát ra hút tiền hay bơm tiền chúng đặt câu hỏi là lạm phát ra thì điều gì diễn ra người ta sẽ gì ạ hút tiền hay bơm tiền và nếu hút tiền thì bằng cách nào nếu bơm tiền bằng cách nào đúng không thế thì ở đây chúng ta cần phải nói rõ cái cái việc này hút tiền hay bơm tiền theo các bạn là thế thì nếu kinh tế và khi nào thì lạm phát người ta mới bơm tiền đấy tức là ở đây chúng ta cần phải nhớ cái điều này nếu mà cái việc mà bắt đầu phát ở giai đoạn đầu của một chu kỳ kinh tế mà việc mà chúng ta bơm tiền ra thì điều gì diễn ra bơm tiền ra thì điều diễn ra bơm tiền ra thì lạm phát càng lạm phát và đồng tiền nó sẽ bị mất giá và khi tiền mất giá thì gì ạ nó lại tiếp tục tạo ra lạm phát nên ở đây chúng ta thấy là việc mà gì ạ nó tạo ra lạm phát bởi gì ạ cái đầu tiên đó là một là giá dầu tăng rất là cao trong suốt thời gian vừa qua nó do chúng ta là chiến tranh giữa nga và ukraine à, cái điều thứ hai là giá lương thực cũng cũng là đẩy lên rất là cao tại vì lương thực là những cái cần thiết yếu thứ ba nữa là giá kim loại đúng không chúng ta thấy là kim loại là những là lĩnh vực mà thực sự là thiết thiết yếu trong nền công nghiệp mà hiện tại thì ở nga là cái nước mà chiếm tỷ trọng lớn thì nó cũng để dẫn đến lạm phát ở mức cao cái thứ tư nữa là gì ạ đó là gì ạ phân bón phân bón là gì ạ nga cũng là nước xuất khẩu phân bón rất là lớn nhất thế giới nên chúng ta thấy là việc mà nga mà bị cấm hoặc là uh, ờ, những nguồn cung của nga thiếu hụt nên dẫn đến là gì ạ phân bón cũng tăng cao vậy phân bón tăng nó làm cho lương thực tăng đúng không lương thực tăng hoặc là chúng ta thấy rằng là uh, khi mà cấm vận hoặc là khi mà cái nguồn lương thực lúa mì ở ở nga diễn ờ, lúa mì ở nga chúng ta gọi là uh, không xuất khẩu sang được các nước thì nó cũng làm cho cái nguồn cung bị thiếu hụt và đây chúng ta gọi là lạm phát leo thang vậy câu hỏi đặt ra là lạm phát leo thang như này thì rõ ràng là cái các nền kinh tế thế giới thay vì gì ạ kích thích kinh tế thì họ sẽ cần phải gì ạ tăng lãi suất lên tăng lãi suất lên và khi mà tăng lãi suất lên thì ở đây chúng ta nhìn thấy là các ngân hàng các doanh nghiệp sẽ thấy là cái chi phí đầu vào sẽ gia tăng và mọi các yếu tố khác tác động lên chính thị trường chứng khoán vào gì ạ khi mà lạm phát bắt đầu tăng vậy cái lạm phát này nó có thể kết thúc trong thời gian ngắn hay không hỏi là lạm phát có thể kết thúc trong thời gian ngắn hay không thì câu chuyện này có lẽ là trong thời gian ngắn nó rất là khó để để cất cái lạm phát bởi vì chiến tranh nó vẫn diễn ra cái nguồn cung lương thực nó cần phải một thời gian khi mà các nước người ta có thể quay trở lại người ta sản xuất hoặc là uh, tái sản xuất thì lúc này cái nguồn cung hay là chúng ta cũng thấy là dầu khí thì bắt đầu các nước như là OPEC hoặc một số họ lại quay trở lại dầu đá phiến có thể quay trở lại một thời gian rất là dài nữa thì giá dầu có thể điều chỉnh vì lúc này là lúc mà chúng ta cần phải quan tâm tới yếu tố lạm phát trên thế giới thì chúng ta biết rằng là chưa bao giờ có gì ạ lạm phát ở mức cao mà để thị trường chứng khoán tăng cả đấy là lý do đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng thấy rằng là cách mà chúng ta chính phủ chúng ta đang gì ạ tức là về cơ bản chúng ta gọi là bơm tiền bơm tiền ra để kích thích kinh tế nhưng có một cái điều gì đó mà chúng ta thấy rằng thực ra nó là gì ạ thay vì bơm tiền nhưng nó đang có gọi là hút tiền hút tiền ở đây chúng ta gọi là tức là đáng nhẽ là cái tốc độ tăng trưởng tiền cung tiền ra rất là lớn nhưng tuy nhiên thì cái việc mà nó hạn chế cấp độ ở ờ, uh, cấp độ uh, tăng trưởng cung tiền trong thời gian vừa qua đó là gì ạ không cho vay bất động sản tức là cái việc mà vay bất động sản trong thời gian tới nó sẽ hạn chế rất là tức là nó hạn chế rất là là, là gì ạ là lớn về khi nó hạn chế như vậy thì tất cả những ai đầu tư bất động sản đặc biệt những người dùng tiền đi vay để đầu tư bất động sản bắt đầu lỗ và cắt lỗ và trong cái gì ạ mô thức phản hồi nha mô thức phản hồi là lỗ người ta cắt lót và lỗ người ta cắt lót nên ạ nhiều cái dự án hoặc là nhiều bất động sản bắt đầu đi xuống chúng ta nhá nhiều bất động sản bắt đầu đi xuống vậy ngân hàng thì không được cho vay à, những dự án về bất động sản lại không được cho vay mà khi ngân hàng các dự án bất động sản không được cho vay thì điều gì diễn ra khi không được cho vay thì cái gì ạ cái dư địa dư nợ à, về bất động sản dần dần khi mà bất động sản nó giảm giảm thì mà người ta lại không thanh toán được hoặc là người không trả nợ được thì đầu tiên chúng ta có hai phần phần thứ nhất là phần gì ạ nợ xấu bắt đầu gia tăng chúng ta như là nợ xấu bất động sản bắt đầu gia tăng cái thứ hai là gì ạ vì không được cho vay bất động sản vì không được cho vay bất động sản nên dẫn đến là gì ạ cái để tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu hoặc là quy mô của bất động sản quy mô về vốn sẽ được bị ảnh hưởng và một cái điều nữa có lẽ là cái thứ ba mà Dũng muốn chia sẻ đó là những cái uh, ngân hàng nào mà gì ạ chia tức là chúng ta gọi là uh, uh, đã nâng cái, cái quy mô quá mức hay là phát hành cổ phiếu quá mức trong thời gian trước đó thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là lớn và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến là chúng ta cần phải gì ạ, hiểu rõ được thì ờ, hiểu rõ được là khả năng cái thị trường khả năng của xu hướng tăng mạnh hoặc là xu hướng hồi phục mạnh trong thời gian tới nó sẽ rất hạn chế để đưa ra thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là ờ, nếu chúng ta đầu tư mà chúng ta cứ đi nghe các bạn cứ đi, đi nghe theo kiểu như là mua cái gì bán cái gì cắt lót được không hoặc là giờ này đầu tư cái gì mà chúng ta không nắm được cái gốc cốt lõi ấy, thì thực tế cái câu chuyện này nó nó mang thực sự là một cái cái cái, cái nói nói ở đây thì nó cũng không được vui lắm nhưng thực sự là những cái dấu ấn có thể là không được tích cực hay chúng ta là dấu ấn rất buồn trong thời gian tới tại vì cái khả năng mà 95% các nhà đầu tư có thể lại tiếp tục quay trở lại cái vị trí ban đầu đó là sau mỗi chu kỳ có nhiều lợi nhuận rồi nhưng sau đó thì thị trường nó lại tiếp tục lấy đi tất cả những phần lợi nhuận của chúng ta cũng như là cái khả năng chúng ta bị thua lỗ quay trở lại không biết bao nhiêu bạn đã từng đã được tự đã bị cái lợi nhuận chúng ta đã bị à, khoét sâu ở trong suốt thời gian vừa qua tức là đáng nhẽ chúng ta có lợi nhuận khoảng 50 hay 100 200 phần trăm thì rõ ràng là mỗi một cái chu kỳ mỗi cái đợt giảm như vừa rồi trong thời gian vừa qua là chúng ta đã gì ạ mất rất nhiều phần lợi nhuận rồi thậm chí là <clears throat> bị thua lỗ rất là Dũng kể cho chúng ta một câu chuyện như này à, cách đây một thời gian thì Dũng cũng đã có một người bạn người bạn rất là thân thì người bạn này thì uh, lúc mà Dũng có chia sẻ là giai đoạn này là các cổ phiếu đầu cơ nó tăng rất mạnh và Dũng ờ, có nói trên thị trường là Dũng ờ, không giao dịch hồi đấy không phải là mình không biết mình không giao dịch và sau đó thì bạn ấy vẫn tiếp tục giao dịch và kiếm lợi nhuận rất là khá và rất là tốt luôn ạ cực kỳ là tốt luôn và bạn ấy có chia sẻ với Dũng là uh, anh bị sai rồi tức là sai rồi cái phương pháp này có vấn đề rồi mọi thứ vấn đề rồi tức là họ có những cái mang tính chất là chỉ trích rất là là là là là, là à, tóm lại là rất là lớn với Dũng thì cái câu chuyện đấy là nếu trong đầu tư chứng khoán mà mình nếu mình làm tốt ngay ở một giai đoạn chu kỳ ban đầu cho một xu hướng thì để đạt được cái lợi nhuận năm sáu trăm phần trăm khi nó kết thúc chu kỳ đặc biệt là năm 2021 chúng ta có thể đạt được với lợi nhuận thực sự là uh, như kỳ vọng tuy nhiên thì vì cái giai đoạn mà phiếu đầu cơ lúc đó gì ạ đã có một số các bạn không đạt được cái tỷ lệ lợi nhuận uh, và thậm chí là họ đang gồng lỗ nên chính vì vậy thì Dũng quyết định là Dũng sẽ gì ạ không tham vấn trong cái việc mà đầu tư đầu kiểu đầu cơ nữa tức là mình không tham vấn trong cái việc đầu cơ nên mình quyết định mình đứng ngoài ở ờ, trong một cái giai đoạn rất dài nhưng có lẽ trong giai đoạn rất gần đây khoảng 3 bốn tháng ở đây thì gần như là DVD đều có những cái gì ạ đều có những cái chia sẻ đó là khả năng thị trường có thể đi lên trong thời gian tới là rất thấp các bạn để ý một xem thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là thế thì nếu trong trường hợp mà thị trường chúng ta biết rằng là những quá trình đi lên như này đây quá trình đi lên và những cái quá trình mà bán mạnh đi lên bán mạnh đi lên bán mạnh và tất cả những cái điều này nó đang diễn ra như vậy trong suốt thời gian khoảng nhiều tháng nhiều tuần đây thì cái điều gì để khiến cho cái thị trường cái cái điều gì mà để làm cho thị trường có thể tăng lên đây được nữa tăng mạnh trong xuống hồi cái điều gì mà nó có thể tạo ra một cái lợi nhuận một cái xu hướng hồi trong thời gian tới nữa chúng ta đặt câu hỏi là cái điều gì ạ rõ ràng là người ta đã bán một lượng cổ phiếu ở trên đỉnh rất là nhiều ở đây rồi thì cứ để vì dòng tiền lớn đã thoát ra thì không thể nào lại có một dòng tiền lớn hơn và rất lớn hơn để thu hút toàn bộ cái dòng tiền bị thoát ra ở đây nữa bởi vì cái quá trình phân phối này nó diễn ra đến gì ạ hai ba tháng ở đây chúng ta đến là từ tháng 12 đến bây giờ là tháng 5 rồi tháng tư tháng năm là 4 tháng vậy bao nhiêu các bạn đã hiểu cái điều này ạ tức là cái dòng tiền thoát ra và đã thoát ra rất là nhiều đã dài trong rất nhiều chu kỳ rồi mà bây giờ để nó có thể tăng được thì rõ ràng là chúng ta thấy là điều này là điều rất nguy hiểm chúng ta lại quay trở lại cái câu chuyện đầu tiên chúng ta nói về câu chuyện đầu tiên đó là gì ạ đặc tính của một cái cổ phiếu hàng lịch trùng chung là đỉnh đó là sự dao động lớn đây chúng ta gọi là dao động lớn đây là dao động lớn cái đặc tính đầu tiên chúng ta cần lưu ý dao động lớn là một trong những cái gì ạ đặc tính uh, một trong những cái ờ, lý thuyết quan trọng để biết rằng là cổ phiếu hay thị trường chung không còn nhiều cơ hội cho chúng ta mua cái điều kiện thứ hai các bạn đây là những toàn bộ kiến thức đấy nó không phải là uh, kiến thức mà mang tính chất là phím hàng tại vì chúng ta học phím hàng là chúng ta gì ạ lại quay trở lại ờ, chín mươi các nhà đầu tư gì ạ nhà đầu tư không thành công không muốn nói sâu về cái này nhưng thực tế là chúng ta cứ nghe phím hàng là là dính cứ nghe phím hàng là có thể bị thua lỗ bởi vì kiến thức mà chúng ta không nắm rõ được là chúng ta sẽ dính đòn thế thì chúng ta cần phải nhớ rằng là đây đầu tiên là biến động lớn cái đầu tiên trong mọi đầu tiên là biến động lớn các bạn nhìn thấy là đầu tiên là biến động lớn nó cho chúng ta thấy là cái quá trình này nó có thể là phân phối có thể tích lũy nhưng rõ ràng biến động lớn là cho ta thấy là bất bình thường nhưng bây giờ xem là biến động lớn là phân phối hay tích lũy thì bước thứ hai chúng ta xem là nếu mà trong quá trình biến động lớn quan sát bằng khối lượng những cái đợt giảm giảm giá khối lượng lớn hay không à, những đợt giảm giá khối lượng lớn không nếu giảm giá khối lượng lớn các bạn nhá các bạn này lưu ý lại giảm giá một khối lượng lớn thì chúng ta gọi là phân phối vậy điều gì nha điều gì diễn ra khi các tổ chức khi dòng tiền lớn đã phân phối hết ra cổ phiếu khi họ phân phối hết ra rồi thì điều gì diễn ra nhà mình có là comment ạ nếu mà chúng ta đang là nhà tổ chức lớn chúng ta đang là gì ạ là nhà đầu tư uh, tổ chức hoặc là big boy thì nếu chúng ta phân phối hết tức là bán kéo lên để chúng ta bán tiếp kéo lên chúng ta bán tiếp thì nếu chúng ta phân phối hết cái lượng cổ phiếu mà chúng ta đang gì ạ à, đang có cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thì điều gì diễn ra chúng ta phần phải phân tích kỹ này nếu mà tư duy là bán hết cổ phiếu nhỏ nhỏ lẻ thì điều gì diễn ra chúng ta thấy điều gì diễn ra một là gì ạ à? chúng ta đã chốt được lợi nhuận nhà mình à, có thể tương tác không ạ cái điều đầu tiên chúng ta đã chốt được lợi nhuận là chúng ta đã chốt được khoản lợi nhuận là lớn đúng không lợi nhuận lớn cái thứ hai là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có phải ăn no cổ phiếu không nào ai có nghĩ là nhà đầu tư nhỏ lẻ đã ăn no cổ phiếu do các nhà đầu tư tổ chức họ bán ra cho không ạ thế thì bây giờ lượng nhà đầu tư tổ chức họ bán ra mà nhà đầu tư nhỏ lẻ lại được nhận lượng cổ phiếu lớn tức là mua vừa mơ zin, không vừa zin, vừa gì ạ vừa gì vừa mơ zin lại vừa dùng hết số tiền của mình đầu tư và trong quá trình đầu tư thì chúng ta thấy là có lãi hay có lỗ thế thì nếu mà nó lỗ thì bắt đầu chúng ta này ạ nó sẽ dẫn đến là các công ty chứng khoán họ full margin không biết là nếu trong một vài ngày vừa qua thì chúng ta biết rằng cái tỷ lệ full margin rất là cao tức là cái tỷ lệ mà chúng ta cần phải cắt lót short sell rất là cao thế thì các bạn sẽ thấy là trong ờ, thời gian vừa qua thực ra những cái này là cái mà uh, mọi người phần lớn là chúng không thích nghe không thích nghe đa phần không thích nghe nhưng vì không thích nghe nên chúng ta bị thua lỗ rất là lớn cái điều đầu tiên chúng ta thấy là khi mà chúng ta giao dịch giao dịch nhá nếu chúng ta giao dịch với gì ạ, tần suất lớn thì điều đầu tiên chúng ta mất phí rất là cao <clears throat> phí rất cao cái thứ hai là gì ạ? chúng ta sử dụng margin ở mức cao thì chúng ta cũng đã trả lãi cho ngân hàng đúng không trả lãi cho ngân hàng một cái tỷ lệ lãi rất là lớn và đặc biệt là nếu cái tỷ lệ biến động lớn này là chúng ta giao dịch lớn này thứ hai là chúng ta margin ở trong một thời gian dài thì sau một năm dù là các bạn gì ạ hòa vốn thôi thì các bạn đã lỗ đến 40 phần trăm rồi có số phỏng không tức là nếu chúng ta vay một cái tỷ lệ một một thôi ạ và các bạn margin trong một tháng các bạn chỉ gì ạ giao dịch một hai nhịp thôi thì sau một năm các bạn đã bị lỗ nếu nếu mà cổ phiếu của bạn chỉ hòa vốn thôi tức là các vụ giao dịch thương vụ hòa vốn thôi thì lỗ đã lỗ 40 phần trăm rồi chưa nói gì hết vậy nếu chúng ta lỗ 40 phần trăm sau khoảng một thời gian rồi cộng với cổ phiếu chúng ta bị lỗ khoảng 30 phần trăm nữa thì điều gì diễn ra nào nhà mình có thể comment rồi chúng ta phải nhìn rõ cái điều này không chúng ta lại gì ạ à? lại mất tiền đấy ạ vì cái điều này chúng ta không muốn nghe và điều này nó gì ạ à? nó đang làm cho chúng ta thực sự là cảm giác là bối rối nó làm cho chúng ta cảm giác thực sự là không thích bởi vì nó đang nói nói về đúng cái nỗi đau của chúng ta nó đang nói về những cái vấn đề chúng ta nhưng vì vấn đề chúng ta chúng ta không thích mà chúng ta chỉ muốn nghe những cái lời tích cực là cổ phiếu chúng ta tốt thị trường ngày mai nó lên mọi thứ nó đang tuyệt vời và cuối cùng quay trở lại toàn bộ số tiền chúng ta nó không còn lại nữa và đấy chính là lý do vì sao chúng ta lại đi thích đi nghe ở ờ, những cái điều mà nó thực sự nó gì ạ nó thực sự là là gì ạ nó nó nó nó, nó thuận tai chúng ta đúng không nó thuận tay chúng ta đúng không ạ mọi thứ nó thuận tay chúng ta thì tôi thích nghe nhưng rõ ràng chúng nó mất tiền mất tiền đấy tại sao dũng khi mà dũng nhìn cái điều này dũng rất xót xa bởi vì đã có nhiều bạn đã kiếm được lợi nhuận rất là cao rồi nhưng hỏi lại mất hết mất hết mất hết và những cái thông tin đó những cái chia sẻ đó lại tiếp tục gửi vào zalo cho dũng và dũng thấy rằng cái điều này thế tôi hỏi là tại sao trong khoảng một thời gian rất dài rồi dũng chia sẻ là đúng ngoài nhưng không tin ạ việc không tin và đến bây giờ sử dụng margin này số cổ phiếu chúng ta mất này và đặc biệt là chúng ta đã mất rất nhiều tài khoản đấy là cái điều đầu tiên nên khả năng mất hoặc cháy tài khoản nó có thể diễn ra trong thời gian tới nha đây cũng là một cái video mà các bạn nên nhớ là Dũng đã đưa ra hôm qua một cái ngày là ngày 17 tháng 4 là các bạn thấy là cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới nó sẽ đi về đâu các bạn biết rồi ạ có thể ngày mai nó hồi nhé có thể ngày mai nó hồi có thể ngày mai nó hồi hoặc là có thể thời gian tới nó hồi nhưng về cơ bản nó sẽ đi về đâu thế thì bây giờ thị trường nó âm 20 phần trăm 25 phần trăm nữa, đấy chúng ta sẽ phân tích lại thị trường thị trường nó đang âm vậy lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua lần thứ tư đúng không lần thứ tư không vượt qua với lần thứ tư không vượt qua thì đó là rất xấu vậy cái điều gì đang diễn ra ở đây vậy thị trường chúng ta sẽ nhìn này tất cả những cái vùng hỗ trợ đây tất cả cái vùng hỗ trợ đây và tất cả vùng hỗ trợ đây những cái vùng hỗ trợ này hỗ trợ này là cái vùng hỗ trợ chúng ta thấy là sau mỗi vùng hỗ trợ nó kéo lên sau mỗi vùng hỗ trợ nó là kéo lên nhưng lần này nó khác hẳn so với vùng hỗ trợ khác lần này bắt đầu nó khác hẳn các bạn tại sao lần này những cái vùng hỗ trợ này nó lại khác hẳn so với những cái vùng hỗ trợ trước nó có thể hồi nhé các bạn nhé nó có thể hồi nhưng nó khác so với tất cả những vùng khác bao nhiêu các bạn đã biết vùng này ạ à? nào nó khác ở phần khác đây là kiến thức căn bản mà các bạn có đi học thì cũng gì ạ rất ít người nói cho các bạn một là họ biết họ giấu hoặc là họ thậm chí không biết nên những kiến thức này các bạn cần phải nắm rõ được cái điều đầu tiên trong các điều đầu tiên các bạn lưu ý này ở phía này là trong quá trình mà gì ạ với vùng này thì người ta đã vặn đã phân phối hết chưa ạ được chưa và tương tự như vậy người ta tiếp tục rũ bỏ và người ta lại phân phối đúng không phân phối nhưng lần này người ta phân phối được một phần lần sau người ta phân phối được một phần lần sau người ta lại tiếp tục phân phối vậy cơ bản ở đây này cơ bản đó là khi họ phân phối đến mức nào đó thì số tiền số tiền ở trong tài khoản của họ ở mức gì ạ còn tức là số cổ phiếu trong lại là ít thấp nhất nên quá trình phân phối này là quá trình phân phối có thể là gần như cuối chu kỳ nha gần như cuối chu kỳ cái điều đầu tiên các bạn thấy là quá trình phân phối gần như cuối chu kỳ có thể ngày mai ngày kia nó sẽ hồi đến đâu đó nhưng khi mà đã phân phối gần cuối chu kỳ rồi thì cái quá trình mà nó bị gãy là nó sẽ gãy như thế này đấy giữ này vậy nó giữ được chen hay không thì cái khả năng giữ được chen hay không đây khả năng giữ được chen hay không chúng ta cần phải nói bị sự thật theo anh chị em các bạn khả năng giữ được chen hay không ạ nếu anh chị em nghĩ rằng là giữ được chen thì comment số 1 còn không thì comment số 0 ạ nhá giữ được chen comment số 1 còn không comment số 0 đấy chúng ta sẽ gì ạ cần phải nắm rõ được cái điều này trong đầu tư thì có, có lẽ là gì ạ kể cả các bạn có đi học ở đâu chăng nữa thì các bạn không kỷ luật đúng không các bạn không gì ạ học theo đúng những cái gì mà mà những cái chia sẻ thì chúng ta vẫn lỗ bình thường đấy ạ nha các bạn dùng có học dũng hay học bất cứ ai chăng nữa thì các bạn vẫn bị thua lỗ như thường nếu chúng ta gì ạ làm những cái điều mà chúng ta vẫn thích làm làm những điều thích làm một chu kỳ tăng là một chu kỳ nó phải bước vào một trend tăng vậy đầu tiên chúng ta thấy là bây giờ câu chuyện là khi nào nó mới giữ được trend trend này là trend gì ạ à? đi ngang vậy chúng ta thấy là mỗi quá trình đi ngang nó chỉ bùng nổ một vài phiên một vài phiên về nhóm cổ phiếu khác nhau sau đó nó rơi và phần lớn chúng ta bị thua lỗ tí nữa chúng ta xem xem là những cái cổ phiếu mà nếu anh chị em nắm nắm rõ nắm cổ phiếu là trong khoảng một tuần một tháng thậm chí là hai ba tháng vừa rồi thì chúng ta bị thua lỗ đặc biệt là nhiều cổ phiếu lớn thế thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng là chúng ta thấy là phần lớn chúng ta bị thua lỗ chỉ có một nhóm cổ phiếu rất là nhỏ nó thành công thôi ạ nên có thể chúng ta thấy là kết luận là khoảng số 80 phần trăm đang bị thua lỗ nha chỉ có một nhóm cổ phiếu thanh khoản nhỏ nha nhóm cổ phiếu thanh khoản nhỏ là thành công nha nhóm cổ phiếu thanh khoản nhỏ thành công nên rõ ràng là gì ạ? thị trường thì nó đã rơi rất là nhiều rồi nên chính vì vậy thì số đông là 80 phần trăm bị thua lỗ thế thì bây giờ nếu mà nó giữ được cái trend như này bởi câu hỏi đầu tiên là không phải là bạn có giữ hay không mà câu hỏi là bạn đang nắm giữ cổ phiếu nào đúng không bạn đang nắm giữ cổ phiếu nào vậy giả sử nếu bình thường đây chúng ta gọi là chen ngắn này đây là một cái trình chen ngắn thì cái quá trình gãy kênh này gãy kênh này thì có quá trình này là quá trình gì ạ quá trình gãy kênh trên một cái nền ngắn này và đặc biệt là gãy kênh trên một cái xu hướng ngắn hạn hay trung hạn đấy đây ạ nếu chúng ta nhìn vào cái trung bình của 50 ngày và 20 ngày thì cái xu hướng phá vỡ trung hạn ngắn hạn đang làm sao ạ chúng ta nhìn cái xu hướng ngắn hạn đang làm sao ạ quan sát luôn ạ nếu trên biểu đồ dựa vào gì ạ đường trung bình động thì ngắn hạn nó bị gãy nhưng ở đây chúng ta đang nhìn rõ hơn đó là gì ạ đó là khối lượng và đặc biệt là khối lượng này khối lượng và đặc biệt là những cái quá trình kéo lên không vượt qua được những đỉnh ban đầu nên chúng ta thấy là cái áp lực về dòng tiền áp lực về gì ạ à, chốt lời hoặc là áp dụng về cắt lót hay là áp lực về gì ạ thu hồi cái lợi thu hồi những cái cổ phiếu khi mà cổ phiếu hồi đây rất là lớn nên đây là quá trình khiến cho chúng ta chính là khả năng hồi là nếu hồi để làm gì ạ nếu hồi làm gì ạ hồi là bán đúng không ở đây gọi là nếu hồi để là bán chứ không phải hồi để là mua thế thì câu chuyện ở đây cho nên chúng hỏi là hồi để bán hay mua thì chúng ta vẫn nói là câu chuyện thứ hai đó là chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu nào các bạn nhớ rằng là cái những video mà chia sẻ này đều có những là cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu thị trường tốt có thể chúng ta vẫn bị thua lỗ có khi nào thị trường tốt chúng ta bị thua lỗ không ạ cái này điều rất là cao tại vì chúng ta không mua được cổ phiếu không mua cổ phiếu nó đúng lòng. cái thứ hai là thị trường xấu mà chúng ta cũng có thể kiếm được lợi nhuận nhưng ở đây chúng ta cần phải lấy nhà đầu tư rất là thông minh thế thì vậy vậy bây giờ chúng ta thấy là ở trên phương diện nào đó thì cổ phiếu đang bị gãy yeah, trung hạn ở đây chúng ta đã để tạo ra một cái xu hướng trung hạn thì rõ ràng xu hướng trung hạn nó cách khoảng cách rất là lớn so với vùng này nhưng đến lúc này là gì ạ quá trình phân phối đang diễn ra khá là mạnh ở dặn gần đây trong dặn đây nên rõ ràng là trung hạn vậy khi mà nó gãy trung hạn và tiếp tục gãy gì ạ à? dài hạn các bạn nhá nếu quá trình gãy trung hạn mà tiếp tục dài hạn thì ai là nhóm có thể bán ra nhiều nhất ạ à? nếu trung hạn bị tiếp tục bị gãy dài hạn vẫn bị gãy và đặc biệt là gãy khối lượng lớn tức kéo lên này gãy khối lượng lớn ở trong cái vùng hỗ trợ này gãy khối lượng lớn ở trong cái vùng hỗ trợ này thì điều gì diễn ra hỗ trợ này là cái vùng hỗ trợ để gọi là về tâm lý thường khi cổ phiếu bị gãy hỗ, hỗ trợ này thì nó sẽ là kéo lên thường nó như vậy hỗ gãy hỗ trợ thường là kéo lên nhưng nếu mà tiếp tục gãy hỗ trợ tiếp thì lúc này xu hướng có thể là một xu hướng giảm sâu diễn ra và đó chính là nguyên nhân chúng ta thấy là dù chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào mà gì ạ không một là sử dụng margin này hai là gì ạ giao dịch nhiều ba là mua chúng ta thấy là số lượng cổ phiếu chúng ta không có lợi nhuận mà tiếp tục cắt mỗi một ngày cắt một chút mỗi ngày cắt một chút là chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều trước khi chúng ta phân tích thì các bạn có thể hãy thật tâm với chính mình nhá thật tâm với chính mình đúng không các bạn lưu ý này Dũng cho một cái cái này để chúng ta về chúng ta sẽ hãy thật tâm với chính mình kiểm tra lại tài khoản của chúng ta kiểm tra tài khoản thật đó tài khoản thật đó có bao nhiêu anh chị em là rất là sợ sẽ kiểm tra tài khoản lúc này ạ nếu các anh chị em sợ kiểm tra tài khoản lúc này comment số 1 ạ thì hãy à, quay trở lại kiểm tra thật cái tài khoản của mình đi ạ kiểm tra thật con số thật của nó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không phải con số như chúng ta nghĩ đâu đúng không không phải là con số chúng ta nghĩ đâu mà nó sẽ gì ạ bị mất rất nhiều so với con số mà chúng ta nghĩ là chúng ta đang có ai đã từng như vậy rồi ạ đã tức sau khi chúng ta nghĩ là chúng ta là sử chúng ta có một tỷ sau đó chúng ta kiểm tra một gì ạ nghĩ rằng một tỷ nhưng thực tế khi mà chúng ta kiểm tra chúng ta nghĩ chúng ta âm 20 25 phần trăm nhưng khi mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta đã gì ạ âm mất đấy bao nhiêu ạ mất bao nhiêu ạ mất đến 30 40 phần trăm vậy khi mà chúng ta âm bây giờ âm 20 phần trăm tài khoản rồi nếu âm 25 phần trăm tài khoản thì lãi bao nhiêu phần trăm tài khoản với hồi ạ đặt câu hỏi là nếu âm 25 phần trăm tài khoản thì lãi bao nhiêu mấy hồi ạ nào lãi bao nhiêu mấy hồi và nếu chúng ta tới đây nếu chúng ta âm thêm 5 phần trăm tài khoản nữa thì chúng ta lãi bao nhiêu mấy hồi đấy câu chuyện là câu chuyện cực kỳ quan trọng để các bạn thấy rằng là nếu mà bây giờ thị trường ở đây mà nó gì ạ à? <clears throat> khả năng đi lên rất là khó khả năng đi lên rất là khó với gì ạ à? phần đông cổ phiếu nhưng khả năng mà đi xuống thì điều gì diễn ra ba ba phần trăm đấy và nếu chúng ta tiếp tục âm đây chúng ta đang nói là gì ạ à? không sử dụng margin ạ à. thì cái tỷ lệ này có thể nó sẽ lớn hơn rất nhiều hôm nay là dũng cảnh báo thực sự đấy thị trường có thể hồi tiếp tục nha thị trường có thể hồi tiếp tục trong tuần này nha tuần này có thể thị trường bắt đầu hồi có những cái phiên hồi nhưng về cơ bản hồi thì chúng ta làm gì ạ hồi thì phần lớn chúng ta lại có thể chúng ta tiếp tục nhảy vào chúng ta mua hồi có thể chúng ta tiếp tục tăng margin hồi chúng ta lại tiếp tục giữ cổ phiếu không bán ra ba cái này hồi này một là lại nhảy vào bắt đáy hai là hồi tiếp tục là gì ạ tăng margin ba là hồi là hồi là gì ạ đặc biệt những cổ phiếu yếu hồi mà không bán ra thoát ra thì sớm muộn nha sớm muộn trong khoảng một tháng nữa đúng không nói đùa đâu ạ sớm muộn trong khoảng tháng nữa chúng ta sẽ gì ạ lại gì ạ trở lại cái gì ạ vị thế ban đầu tức là có thể lợi nhuận mất hết có thể là tài khoản mất hết tại vì đây là thực sự làm những video như này là video nó không vui thế nào nhưng vì ngoài kia họ vẫn đang làm những video để khuyến khích chúng ta mua vào họ vẫn khuyến khích chúng ta tham gia vào nên làm những video này là phần lớn chúng ta sẽ không vui đúng không chúng ta thích xem những cái gì ạ cái video mà khuyến nghị chúng ta mua cái nọ mua cái kia nhưng rõ ràng là chúng ta cần phải thấy được cái điều này chúng ta phân tích uh, về mặt tiêu cực trước để các bạn nhìn thấy những nhóm cổ phiếu mà không tích cực sau đó chúng ta sẽ nhìn cái nhóm cổ phiếu tích cực xem là nó đang ở đâu để các bạn có thể hình dung được cái nhóm tiêu cực đầu tiên Dũng nghĩ rằng là trong mọi cái nhóm thì đó là cổ phiếu gì ạ đó là nhóm gì ạ nhóm đầu tiên là nhóm chứng khoán đây là nhóm chứng khoán ạ khi mà nhóm chứng khoán đây là mẫu hình vai đầu vai vai đầu vai bị gãy vậy gãy cái vùng này thì có điều gì xảy ra có thể nó sẽ có những nhịp hồi sau khi gãy nhưng về cơ bản về cơ bản nhiều khả năng nhé cổ phiếu này nó sẽ về đến khoảng độ gì ạ 20 nào bây giờ nếu chúng ta đang nắm giữ ở 50 và về 20 thì điều gì diễn ra nào 50 thì về 20 điều gì diễn ra câu chuyện là như vậy thế thì để bao giờ nó mới quay trở lại 50 55 cho chúng ta và trong khi đó chúng ta thấy là nếu mà bắt đầu nó bị gãy cái vùng này này xu hướng gì ạ ngắn hạn xong chưa trung hạn xong chưa dài hạn xong chưa về xu hướng cái điều thứ hai là gì ạ khi cổ phiếu kéo lên không ai gì ạ không ai mua vào kéo lên không được và gãy là gãy rất mạnh thì vậy đây chính gọi là SOW6 SOW6 mà nó kéo lên thì điều gì diễn ra nó kéo lên để tiếp tục nên ở đây chúng ta sẽ là những cái này nói đi nói lại hết tuần này qua tuần khác nếu chúng ta mua cổ phiếu ở trên cái vùng này thì rõ ràng trong khoảng bao nhiêu ạ trong đến 5 tháng vừa rồi chúng ta lúc nào cũng phần lớn là bị lỗ phần lớn bị lỗ mà mỗi một lần nó lại giảm cho chúng ta là chúng ta lại cứ kỳ vọng ừ, hôm sau nó lại giảm cho chúng ta lại kỳ vọng và cứ cầu cuộc chơi như này là cuộc chơi của mất tiền nhóm cổ phiếu thứ hai chúng ta có thể nhìn cái này nó nhanh vậy HCM HCM cũng tương tự như vậy cái này là cảnh báo rất là lâu rồi nó đã hình thành vai đầu vai bị gãy kênh kéo lên không có gì ạ khối lượng không đạt gãy tiếp thì nó giảm và cái xu hướng về và nhậu 22 là đương nhiên ạ 50 về 22 thì bao giờ mới có thể quay trở lại 50 bao giờ mới quay trở lại 37 càng gì ạ nó giảm càng sâu thì cái phía, phía trên này này càng càng lớn Càng càng lớn thì cảm giảm sâu nhưng ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tất cả những cổ phiếu lớn nhất tốt nhất của nó nó đang gì ạ à? đây cái lại là áp thớt kéo lên đỉnh cái gọi là áp thớt trong phiên này và cái quá trình này tiếp tục đi xuống vậy điều đầu tiên trong cái điều đầu tiên là gì ạ à? có thể kết luận ngay kết luận ngay đó là gì ạ à? nhóm cổ phiếu ngân hàng trong cái suy thoái điều chỉnh thì thị trường chung nó sẽ như thế nào nhà mình comment nhé đầu tiên là nhóm cổ phiếu ngân hàng à, nhóm cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán nó đang trong quá trình suy thoái và điều chỉnh đây là xu hướng giảm xu hướng giảm ấy, ngắn hạn này trung hạn này dài hạn này và nó đang tiếp tục trong một xuống điều chỉnh vậy điều gì chúng ta đang nghĩ điều gì trong đầu ta chúng ta đang nghĩ điều gì phân tích như thế thôi ạ à. mới hỏi là lên có giữ được hay không thì không phải biết chúng ta cần phải nắm được cái gốc á. chúng ta phải nắm được cái gốc á. thì chúng ta sẽ tự đưa quyết định còn nghe nghe ngoài kia thì nó còn tốt xu hướng trung hạn dài hạn mọi cái thế thì bây giờ chứng khoán là nó giống như là thị trường chứng khoán là kim tử à, nó là cái cái hàm biểu á, cho cả nền kinh tế thế bây giờ cái cổ phiếu chứng khoán nó gì ạ nó thể hiện là cái xu hướng của gì ạ xu hướng của thị trường hay xu hướng của VN30 VN Index và nó phản ánh trước hay phản ánh sau ạ nào anh chị em có để comment ạ cái cổ phiếu chứng khoán nó phản ánh trước hay phản ánh sau phản ánh trước hay phản ánh sau cái dòng chứng khoán nó thể hiện xu hướng phản ánh trước hay sau đấy, chúng ta phải phân tích đấy cái thị trường chứng khoán nó phản ánh trước nền kinh tế vậy cái cổ phiếu của ngành chứng khoán thì nó phản ánh trước hay sau đấy chúng ta phân tích đơn giản đúng không ạ phân tích như thế này thì ai chẳng phân tích được chúng ta là nhà đầu tư không cần biết không cần nhiều kiến thức chúng ta cũng phải phân tích được đó là nó phản ứng trước vậy chứng khoán phản ứng trước nó đã thể hiện là là xu hướng giảm thì chúng ta có biết là thị trường của vn index vn 30 trong thời gian tới nó điều chỉnh hay không điều chỉnh đấy chúng ta kết luận ngay không phải nghĩ ngợi cả còn bây giờ dũng mà chia sẻ theo kiểu như là 50 50 được không ạ chơi kiểu 50 50 nếu mà thị trường mà vượt qua cái đỉnh này đó nếu thị trường vượt qua cái đỉnh này sau đó tích lũy đó là vượt qua đỉnh nhá vượt qua đỉnh 150 tích lũy sau đó tích lũy một thời gian khoảng độ ba bốn tuần sau đó bứt phá đi lên thì cái điều mà chúng ta thấy là để nó tích lũy nó vượt qua đỉnh thì cái thời gian từ đây đến đây chúng ta vẫn còn gì ạ còn gì ạ tức là nếu mà bây giờ Dũng làm cái bài mà rất là hấp dẫn cho phần lớn chúng ta tức là cho chúng ta uh, khoái đó là nó tiếp tục vượt đỉnh đây trường hợp kịch bản tích cực sau đó thì nó test lại cái kịch bản này là kịch bản có thể xảy ra nhưng xác suất là rất là thấp cực kỳ thấp luôn ạ sau đó nó gì ạ nó tăng thì nó khiến cho chúng ta kỳ vọng đúng không hello anh chị em có hiểu không ạ tức là nếu Dũng đưa ra một cái kịch bản nó ngon mà chúng ta thấy rằng là nó tuyệt vời thì có phải là bắt đầu chúng ta kỳ vọng không nhưng nếu để nó vượt qua 1550 sau đó nó test lại và nó tiếp tục xác nhận thì bao giờ nó mới lên điều như vậy bao giờ nó mới tạo ra cái điều như vậy bao giờ nó hình thành cái điều như vậy có thể nó hình thành nhưng cái tỷ lệ nó cực kỳ thấp nó chỉ khoảng một năm phần trăm thôi ạ thế thì rõ ràng là vì chúng ta kỳ vọng như vậy nên chúng ta giữ cổ phiếu và đặc biệt là chúng ta đang tiếp tục nắm giữ cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán đúng không ai đã hiểu điều này comment số 1 cái ạ à? tại vì đây là những kiến thức thực sự là gì ạ à? nó khó hiểu so phần đông phần đông luôn ạ à. phần đông với nhà đầu tư mà không muốn học còn những ai mà muốn học thì thực sự là Dũng tin chắc là chúng ta hiểu rất là đơn giản đấy ạ rất đơn giản để chúng ta hiểu được điều cái lý thuyết đơn giản như này chúng ta thấy rằng là vậy vì chúng ta kỳ vọng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn đấy là lúc này đấy nên đầu tiên là gì ạ làm cái gì thì chúng ta cũng thấy là các cổ phiếu dòng chứng khoán là cần phải bán ra đấy tại vì vừa rồi cũng à, nghe các chuyên gia một số chuyên gia dũng cũng đi nghe các chuyên gia dũng phân tích thì dũng đang trái chiều nếu cho dũng là dũng là chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh đầu tư chứng khoán thì mình đang có trái chiều với tất cả các chuyên gia phần lớn chuyên gia nha phần nhiều chuyên gia đấy là mình đang có suy nghĩ trái chiều đúng hay sai không quan trọng các bạn là những người uh, tại vì các bạn đây là những người tham khảo nhưng các bạn nó đúng hay sai các bạn tự tham khảo đấy ạ dũng cũng đưa ra một số các lý do để chúng ta thấy được là tại sao dũng lại đưa ra những cái kịch bản như vậy kịch bản thứ nhất là gì ạ tự doanh bây giờ đầu tư thành công không ạ theo các bạn là tự doanh trong thời gian vừa rồi đầu tư thành công ạ lý do đầu tiên là tự doanh chứng khoán các công ty chứng khoán nếu mà tự doanh thì đầu tư thành công không các bạn comment nếu có và có nếu không thì không ạ chúng ta phân tích đơn giản lý do nào tự doanh nếu mà đầu tư thời gian vừa rồi Dũng tin chắc là họ không thành công bởi vì anh chị em xem doanh nghiệp của họ sẽ biết ngay phần lớn là đang bị thua lỗ đấy là cái điều đầu tiên phần thứ hai đó là gì ạ rõ ràng là dù là margin ở mức cao margin ở mức cao nhưng thực tế là gì ạ cái việc mà cái thị phần Dũng tin chắc là nó đang có gì ạ có xu hướng giảm tức là đặc biệt là gì ạ đặc biệt là nếu là cái quy mô đã tăng rất là mạnh rồi từ quy mô của các công ty chứng khoán tăng rất mạnh rồi do phát hành rồi nhưng để cái gì ạ cái margin để để tạo ra một cái gì ạ tăng trưởng về margin mạnh trong thời gian vừa qua theo quan điểm cá nhân của Dũng và cũng quan sát thì nó cũng không phải là tạo ra sự tăng mạnh chủ yếu là tăng mạnh là mang tính chất là gì ạ gọi là đáo thôi nhưng thực tế là tăng mạnh để có lợi nhuận thì gần như không có nên chúng ta thấy là cái margin à, cái khả năng để tiếp tục tiếp tục gia tăng hoặc cái mục tạo ra biến động lớn là sẽ là không có điều thứ ba nữa là gì ạ phí giao dịch bây giờ chúng ta thấy là mỗi một lần chúng ta giao dịch lại mất tiền mỗi lần chúng ta mất giao dịch mất tiền nên cái tốc độ giao dịch hay là giao dịch mạnh so với chu kỳ trước chu kỳ trước đó để ai cũng kiếm tiền tiền thì người ta cứ mua là bán mua là bán thì đến bây giờ cái việc mà mua bán theo kiểu lướt sóng hàng ngày lướt liên tục liên tục như trước đây thì tỷ lệ này sẽ thấp hơn nên cái tỷ lệ phí giao dịch cho các thương chứng khoán nó sẽ gì ạ giảm đáng kể trong thời gian tới và đó chính là những lý do khiến cho cái gì ạ cái nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán một là phí giao dịch hai là margin ba là tỷ lệ tự doanh là nó đều đi xuống và cái thứ tư nữa là cái mà chúng ta cũng nhìn thấy luôn đó là gì ạ vừa rồi thì chia quá mức rồi tức là nếu mà chia quá mức phát hành cổ phiếu quá mức mà lợi nhuận lại không tăng thậm chí là giảm đấy giờ lợi nhuận không tăng lại thậm chí là giảm thứ hai là ăn chia quá mức nên dẫn đến là cái tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận doanh thu hoặc là EPS nó sẽ gì ạ nó sẽ có xuống đi xuống mà nó đi suy xuống thì cùng với nhìn vào cái biểu đồ của nó đi xuống thì chúng ta cứ mua và chúng ta cầu nguyện giữ nó rất là là là, là nghe thì rất là là là <laughs> là, là buồn cười bây giờ xu hướng đi xuống này thứ hai là gì ạ những yếu tố tác động lên nó cũng đi xuống mà chúng ta vẫn cứ mua chúng ta thấy buồn chúng ta thấy rằng những cái điều này nó nó dễ hiểu không ạ xu hướng đi xuống yếu tố tác động nó cũng đi xuống mà chúng ta vẫn cứ mua thế là cái gì ạ kỳ vọng cái gì ạ kỳ vọng kinh tế vĩ mô à đấy là cái điều đầu tiên trong cái ngành gì ạ ngành chứng khoán ngành thứ hai chúng ta thực ra cái ngành này nếu phân tích thì chúng ta phần ra là ngành gì ạ ngành ngân hàng có phải chúng ta để ý nhất là cái cổ phiếu nào đây có anh chị em có ai đang gì ạ à? thế là cổ phiếu này đang rất là mạnh không ạ đang rất là là là, là nhiều người nhiều mọi người thấy là cổ phiếu này họ vẫn mua vào họ cũng nghĩ rằng là đây là cổ phiếu gì ạ tốt nhất thị trường bây giờ tết cũng anh mà vậy mọi cái yếu tố tốt đây chúng ta mua ở đây mua ở đây hay mua ở đây có lãi hơn ạ nếu mà gọi là chúng ta mua thì rõ ràng về cơ bản chúng ta nhìn thấy luôn ạ tất cả những cái đợt kéo lên này chúng ta nhìn này những cái đỉnh này kéo kéo kéo lên đều là gì ạ không tạo ra xu hướng nó không tạo ra xu hướng vậy kéo lên mà lại bị thất bại với khối lượng lớn này chứng tỏ là gì ạ khối lượng lớn này bị thất bại kéo lên khối lượng lớn thất bại chứng tỏ là không có dòng tiền tham gia vào đầu tiên là chúng ta nhìn này cái thứ hai là gì ạ rõ ràng là cái xu hướng gì ạ trung hạn dài hạn ngắn hạn đang bị làm gì ạ bị phá vỡ kéo lên thì không có dòng tiền xu hướng trung hạn ngắn hạn dài hạn phá vỡ và tiếp tục nó lại phá vỡ cái kênh xu hướng này về cơ bản thì cổ phiếu sau khi phá vỡ nó làm gì ạ thì nó hồi nó vẫn hồi các bạn ạ nó hồi còn nó hồi nó có đi được hay không không biết nhưng sau khi mà nó hồi vùng 8 này mà nó gãy thì điều gì diễn ra hãy cho chúng ta hồi mà gì ạ sau khi phá vỡ toàn bộ kênh xu hướng này trend này mà nó hồi mà đặc biệt là hồi không khối lượng thì chúng ta hãy gì ạ hãy nhớ đây là câu chuyện cho tất cả mọi câu chuyện của chúng ta chúng ta có thể xem gì ạ cổ phiếu gì đấy ạ MBS biến động lớn biến động rất lớn cũng bị tất cả quá trình kéo lên đều gì ạ không đạt yêu cầu bị phá vỡ phá vỡ xuống trung hạn ngắn hạn và thậm chí là hôm nay phá vỡ cả xu hướng gì ạ à? 200 ngày và có thể sau khi phá vỡ ngày mai ngày kia nó lại tiếp tục hồi nhưng về cơ bản chúng ta thấy là cả ba bốn tháng không có lợi nhuận sau khi phá vỡ chúng ta thấy là nhiều khả năng chúng ta lại tiếp tục một số lại tiếp tục mua ở đây nhưng sau đó nếu trong trường hợp mà phá vỡ này hồi không thành công thì nó tiếp tục có thể xuống rất là sâu như này và chúng ta có thể quay trở lại một vài những cái cổ phiếu để chúng ta nhìn đây là sự thật đấy đấy khi nó là đỉnh thì nó sẽ rơi như này Vietcombank nó là đỉnh đấy nó đạt đỉnh thì các bạn thấy là nó sẽ gì ạ nó không có đắt có rẻ mà sẽ từ đỉnh tiếp tục phá vỡ và đi xuống chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cổ phiếu như MBB từ đỉnh bắt đầu phá vỡ đi xuống làm gì có đắt rẻ đâu cổ phiếu gì ạ VPBank đỉnh phá vỡ và tiếp tục đi xuống vậy những cái cổ phiếu mà chúng ta đang có nó có thể bị phá vỡ và đi xuống không cái điều này có thể xảy ra trong thời gian ngắn bởi vì lần thứ nhất không vượt qua và đây chúng ta gọi là gì ạ anh chị em đã học về vết A chúng ta gọi là gì ạ đoạn này là đoạn gì ạ hello cái đoạn này là đoạn gì nếu anh chị em đã học về vết A đã tìm hiểu vết A thì đoạn này là đoạn gì cái đoạn đây ạ cái đoạn này trong vết A nó là đoạn gì ạ tại sao nó lại kéo vượt đỉnh tại sao lại kéo vượt đỉnh đây chính là giai đoạn cuối trước khi kết thúc của diện cổ phiếu này nhưng rõ ràng chúng ta thấy là trên thị trường chúng ta vẫn thấy nhiều các thông tin tích cực cho nhóm cổ phiếu này và đây chúng ta thấy rằng là đang bị phá vỡ đây chính là áp thớt áp à, thớt hay có thể là ut kéo lên kéo lên xả kéo lên xả đấy là giai đoạn cuối theo các bạn thì đây có thể tạo pin được không đấy thế nên nếu bạn à, nào đang học về Beta thì có thể xem lại cái phần pin nha cái điều kiện pin tại vì nếu chúng ta hiểu về nó là chúng ta sẽ gì ạ mất tiền đấy nhá nha chúng không hiểu về nó cho nó mất tiền vậy điều là gì diễn ra ở bây ngân hàng nhá là chúng ta sẽ phân tích tại vì hôm nay chúng ta phân tích như này để chúng ta sẽ thấy là ngân hàng là cổ phiếu có thể tạo ra sự dẫn dắt thị trường ngân hàng á, là cổ phiếu tạo ra dẫn dắt thị trường vậy ngân hàng đang có cái gì ạ một là vay bất động sản hạn chế mà khi vay bất động sản hạn chế thì làm sao cái khả năng cho vay với quy mô lớn khả năng tạo ra lợi nhuận tăng tăng trưởng lợi nhuận sẽ rất là thấp thực ra bản thân là gì ạ chính phủ cũng đã nắm rõ cái điều này rồi như lúc ban đây ban đầu cũng nói rằng là việc mà gì ạ trên thế giới cái lạm phát đang gì ạ rất là cao nếu mà cái lạm phát đang cao mà trong trường hợp mà chính phủ vẫn cho tiếp tục bơm tiền ra tiếp tục cho vay bất động sản thì có thể vỡ nợ bất cứ lúc nào các bạn nhớ nhá có thể vỡ nợ bất cứ lúc nào tuy rằng bây giờ chúng ta đang có một cái khoản dự trữ ngoại hối rất là lớn nhưng hiện tại thì chúng ta lấy làm phần lớn các gì ạ phần lớn các nước từ Nhật Bản từ châu Âu từ Mỹ và nhiều nước khác đang gì ạ lạm phát đang rất là cao nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta tiếp tục bơm tiền ra cho cái lĩnh vực bất động sản nha bơm tiền ra cho lĩnh vực bất động sản thì các bạn sẽ thấy một cái điều đó là gì ạ chúng ta phải dính đòn dính đòn trong có thể trong uh, quý 3 và lúc này kinh tế chúng ta sẽ không hồi phục được bởi vì nợ xấu rất là cao nợ xấu sẽ là rất là khủng khiếp cái điều thứ hai lạm phát đúng không chúng ta nói là lạm phát chắc chắn là lạm phát rồi bây giờ chúng ta đang hiểu lầm một số các nhà đầu tư đang bị hiểu lầm hiểu lầm rất trầm trọng ở giai đoạn đầu của covid á, thì lạm phát lạm phát lúc này là chúng ta gọi là lạm phát nó gần như là nó bị cứng tức là khi mà lúc này chúng ta là tiền tức là bản thân lúc này tiền thì bơm ra rất nhiều nhà đầu tư có gì ạ có nhiều tiền do không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng trong khi đó để không sản xuất được thì tại thời điểm đó trước mắt là dòng tiền nó vẫn còn hoạt động rất là mạnh tức là lúc này nó gì ạ nó đến ở trong trạng thái là là là là chính phủ bơm tiền ra để tạo ra cái vòng vòng quay nên lúc đó dòng tiền bắt đầu tập trung vào gì ạ chứng khoán và bất sản nhưng thời điểm này nó khác nhá thời điểm này nó khác hẳn thời điểm đó nên khi mà chúng ta đi nghe à, các thông tin mà cứ nghe lạm phát lạm phát sau đó mà giai đoạn trước thì lạm phát mà tại sao dòng tiền nó lại mạnh như thế và đi trú ẩn với bất động sản Nha, lại đi trú ẩn với bất động sản mà ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta thấy là dòng tiền mà nếu bây giờ những bất động sản nó đang nóng nó đang ở đỉnh các bạn nhé bất động sản đang nóng là đỉnh và lạm phát thì rõ ràng là gì ạ nó là gì ạ giảm mạnh hơn và nó phải vỡ bong bóng về bất động sản đây là cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta vì chúng ta học hoặc chúng ta theo dõi nó nghe mang tính chất là chung chung nên dẫn đến một cái việc là cứ thấy là lạm phát là đi đầu tư bất động sản hay lạm phát là mua cổ phiếu bất động sản giống như ai đó đang nói người kia thì rõ ràng là chúng ta sẽ có thể dính trưởng bởi vì nhóm cổ phiếu đó đang gì ạ đang bị dòng tiền hút ra nhá dòng tiền hút ra kia là để tạo ra trong vòng quay thị trường nên nó sẽ gì ạ nó cần phải được lưu thông nên người ta sẽ tập trung vào bất động sản và tập trung vào gì ạ tập trung vào cổ phiếu ở đoạn đầu trong chu kỳ thì bây giờ dòng tiền đang được hút ra bởi chứng khoán về bất động sản đang bị hút ra hút bằng cách nào ạ một là gì ạ các thì ạ vay margin nó sẽ bị giảm hạn chế vay margin không biết là cái điều này đúng không anh chị em ờ, nếu anh chị em đã thấy là các công ty chứng khoán hạn chế cho vay margin nếu có thì comment số 3 tại vì Dũng không không, không được uh, theo dõi cũng không biết được là thực tế nó như nào tại vì mình giao dịch uh, tương đối nhỏ nên mình cũng thấy là cái điều này mình không không chắc chắn được nên nếu anh chị em biết cái điều này thì comment số 3 còn nếu thực tế là công ty chứng khoán là đang cho vay margin thì comment số 4 đấy thì chúng ta cần tương tác nhau như này để chúng ta có thể trải nghiệm và thực hành luôn ạ thế đấy câu chuyện đây là các bạn đang thấy rằng là rõ ràng đang gì ạ không cho vay margin giảm margin vậy khi mà giảm margin thì thị trường lên hay xuống ạ đơn giản thôi ạ nếu mà giảm margin thì thị trường lên xuống xu hướng lên hay xuống đấy là cái điều thứ hai nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng là cái ngân hàng đang bị ảnh hưởng một là gì ạ cho vay về bất động sản thứ hai là lạm phát khi mà lạm phát thì cái việc mà gì ạ chắc chắn là cho vay lãi suất phải cao hơn do vay lãi suất phải cao hơn và vay lãi suất cao hơn nhà đầu tư sẽ gì ạ rất là khó để lãi thì không có lãi rồi đúng không thị trường giảm thì không lãi rồi lại vay mà lãi suất uh, margin cao hơn và thứ ba nữa là gì ạ liên quan đến gì ạ nợ xấu nợ xấu tại vì thực tế là gì ạ bản thân là đợt vừa rồi là nợ xấu rất là là lớn mà chính phủ đã cần phải yêu cầu mất 2 năm để gì ạ xử lý toàn bộ nợ xấu trong cái đợt covid vừa qua thế thì hai năm xử lý nợ xấu nghe thì tích cực nhưng thực tế nó đang rất là tiêu cực nhà mình có hiểu không ạ nghe thì rất tích cực đó là hai năm để cho xử lý nợ xấu nhưng tiêu cực ở đây nó là nợ xấu rất là lớn cái số lượng nợ xấu cực kỳ là lớn nhưng vì gì ạ sau covid nó bị đóng băng nên chính vì việc nó đóng băng như vậy khiến cho gì ạ chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó lên và khi nó lên thì sau này mọi thứ nó quay trở lại cái giá ban đầu tức là trở lại trở lại cái máng máng ban đầu chúng gọi là nói như này chúng gọi là trở lại máng lợn đấy tức là mọi thứ khi cổ phiếu lên nó sẽ quay trở lại và chúng ta cũng nhìn thấy bitbank này đấy nhà đầu tư trước đó thì kiếm được lợi nhuận và một vài quỹ đó kiếm được lợi nhuận rất là hoan hỉ phía trên này sau đó trở lại hết mắng lợn đây cũng là câu chuyện của nó đây chả chúng ta nhìn đấy không ạ nên đừng có kỳ vọng theo kiểu như là kỳ vọng giống như cái cách tư duy cũ chúng ta có tư duy cũ chúng ta có là chúng ta thấy là quay trở lại hết cái máng lợn SSI cũng tư duy cũ quay trở lại hết máng lợn đây ạ tất cả tư duy này là tư duy của máng lợn đây lên bao nhiêu thì về bấy nhiêu ạ đấy thấy không ạ đấy là tư duy chúng ta đấy nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục bắt đáy tiếp tục kỳ vọng thì nó sẽ có một tư duy giống hệt như này và tư duy này đang diễn ra đấy ạ hey anh chị em có hiểu chưa có nắm rõ được không ạ nếu nắm rõ cho comment cho Dũng số 6 gạch nếu anh chị em hiểu nắm rõ được cái điều này cái thông điệp mà Dũng ra cho nó số, số 6 gạch thế thì chúng ta đang nói về những cái yếu yếu tố về nó không tích cực là tiêu cực và chúng ta nhìn thấy thì ở trong đầu tư chứng khoán á nó sẽ có một cái gì ạ có một nhóm nhóm chú Dũng gọi là nhóm gì ạ trí tuệ ưu tú trong đầu tư cái nhóm này rất là ít thôi ạ nhóm trí tuệ ưu tú là nhóm người ta vẫn mua cổ phiếu người ta vẫn đầu tư nhưng mà một tỷ lệ nhất định nào đó và họ tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng Đấy. còn bắt đáy trung bình giá ờ, cái này thì ờ, nó là một cái tư tưởng mới thì cái này Dũng cũng không ờ, muốn nói là đúng hay sai ở đây tại vì nếu bạn kiếm được tiền thì bạn cứ bắt đáy bạn trung bình giá thì cứ cứ tham gia thôi cũng không sao cả quan trọng là chúng ta kiếm được tiền hay không thế thì ở đây chúng ta gọi là cái tư tưởng quan trọng nhất đó là gì ạ chúng đặt ra là cái gì tạo ra cái gì ở đây là nếu thị trường giảm thì đi xuống mọi thứ thì nó có xu hướng tăng không ạ mọi thứ nó có lợi không ạ kinh tế thì lúc nào nó cũng phát triển nó phát triển ở cấp độ nào thôi ạ chúng ta thấy biết là covid diễn ra thì DGC là cổ phiếu được hưởng lợi rất là lớn và tăng mạnh những cổ phiếu công nghệ cũng được hưởng lợi và tăng mạnh đúng không ta rất hỏi là kinh tế diễn ra thì có phải là những cổ phiếu về gì ạ công nghệ những cổ phiếu về về gì ạ thiết yếu những cổ phiếu về y tế những cổ phiếu về hóa chất đặc biệt là gì ạ à? DGC có chất nó đều hưởng lợi vậy thị trường mà lúc này thì cái gì được hưởng lợi hôm nay Dũng sẽ nói một câu chuyện ở đây là không biết là cái điều gì đang diễn ra một vài các cổ phiếu bị giảm mạnh đặc biệt là cổ phiếu đầu tư công nó giảm mạnh thì khi mà cổ phiếu đầu tư công giảm mạnh chẳng hạn như KSB là cổ phiếu nó thuộc lĩnh vực đầu tư công giảm mạnh chẳng đấy nó bị áp lực bản giảm mạnh khối lượng lớn dù là nó đang rất là tốt về góc độ nào đó về cơ bản nhưng nó về nó giảm mạnh như vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ những cái cổ phiếu dạng như này nó còn lâu nó mới lên được dù nó có lên thì nó gì ạ với những cái quá trình bán tháo giảm mạnh như này nó cho chúng ta thấy là những cái cổ phiếu dạng như này dù là Dũng đã có chia sẻ với chúng ta nó là cổ phiếu có thể là nó tốt có thể tốt nhưng chưa đủ điều kiện nên chỉ theo dõi thôi nhưng thực tế là nó cũng, vì gì ạ nó chưa đủ điều kiện nên chúng ta không nên chúng ta cũng không vi phạm gì cả nên ai đó chúng ta gì ạ dũng chỉ chia sẻ nó là tốt mà chúng ta mua trước hoặc chúng ta tham gia trước thì điều gì diễn ra nhà mình có hiểu không ạ chúng ta tham gia trước thì điều gì diễn ra chúng ta có thể trả giá rất đắt trong cái việc mà mua sai thời điểm chúng ta có nhiều cổ phiếu trong đợt này nó cũng đang có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng không phải là chúng ta sẽ có thể mua những nhóm cổ phiếu nào như là gì ạ đây là cổ phiếu gì ạ phú tài nó đã có xu hướng thị trường giảm nó không giảm và dòng tiền nó vẫn đang khá là tốt trong cổ phiếu này nhưng để các bạn có thể mua thêm hay là mua trên cái vùng này thì cái độ rủi ro rất là cao trừ khi ai đó đã mua điểm này đây là những điểm mua khá là thú vị thực ra cũng không phải điểm mua này cũng không phải điểm mua này và đây chính là điểm mua an toàn nhất vậy nếu chúng ta không mua điểm mua này thì có thể chúng ta sẽ rất khó để mua thêm những cái điểm mua ở đâu đây đó nên trong trường hợp cổ phiếu này mà nó có tiếp tục đi lên nữa thì cổ phiếu chúng ta cũng thấy là nó cần phải tích lũy rất là dài nên các bạn có public cho các bạn thì các bạn cũng biết được nó cần phải thời gian CTR các bạn thấy là thực tế nó chỉ có điểm mua duy nhất đấy là điểm mua an toàn nhất đây là cái điểm mua có độ an toàn cao nhất vậy khi mà chúng ta không mua điểm mua này chúng ta mua ở phía trên này nó đều có những rủi ro nhất định trừ khi cổ phiếu này nó sẽ có tích lũy khoảng 3 ít nhất là 3 đến 5 tuần đấy là ít nhất thậm chí là nó phải nhiều hơn nên các bạn thấy rằng là để mua thì rõ ràng cổ phiếu tốt nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng mua được chúng ta có ri cũng tương tự như vậy chúng ta có điểm mua an toàn đấy nhưng nếu cổ phiếu thực ra chúng ta mua thêm ở vị trí trên này nó cũng đều là khiến cho chúng ta dạ, có thể rủi ro nên việc cơ bản chúng ta cũng sẽ gì ạ chúng ta bỏ qua những cái điểm mua chính thì chúng ta sẽ phải đợi qua những điểm mua mới và đây những cổ phiếu các bạn có thể tham khảo chúng ta có nhiều cổ phiếu khác từ thế giới di động cũng tương tự như vậy chúng ta bỏ qua điểm mua sớm thì những điểm mua ở phía trên này các bạn mua các bạn bị thua lỗ các bạn sẽ khả năng bị thua lỗ là cao những cái cổ phiếu này nó cần thêm thời gian để tích lũy thần cần thêm thời gian tích lũy nên thực ra không phải là lúc nào chúng ta cũng mua Thế đây có phải là cổ phiếu tăng trưởng không? Các bạn thấy là đây tất cả là những cổ phiếu tăng trưởng. Vậy cổ phiếu tăng trưởng là gì ạ? Khi cổ phiếu tăng trưởng chúng ta cần phải nói về những yếu tố tạo ra chất xúc tác. Cổ phiếu tạo ra xúc tác. Tức là cái tạo ra xúc tác đó là gì ạ? Một, nó phải đến từ lãnh đạo. Một doanh nghiệp mà chúng ta cứ đầu tư một vài lãnh đạo cứ chụp giật đúng không? Đi lừa nhà đầu tư và chúng ta hãy xem lại những doanh nghiệp đó. Cổ phiếu đó trong cái đoạn cuối của chu kỳ nó tăng tính đầu cơ rất là cao họ có thể là gì ạ dùng các chiêu trò dương đông kích tây để gì ạ lừa các nhà đầu tư cá nhân lừa các nhà đầu tư mới mới tham gia thị trường f0 không biết gì và họ đã gì ạ sống sống rất là sung sướng và trong khi đó gì ạ à, các nhà đầu tư cá nhân tiền thì ít nhưng gì ạ lại cuối cùng là lại giúp cho nhà các uh, nhà đầu tư lớn các uh, chúng ta là các tổ chức có thể có một khoản lợi, lợi nhuận rất cao nên bắt buộc chúng ta cần phải nắm rõ được những kiến thức nền tảng trong uh, phân tích kỹ thuật ra chúng ta cũng thấy một số dòng hiện tại thì nó đang gì ạ thị trường giảm mạnh nhưng nó đang vẫn gì ạ giữ được đây chúng ta nhìn thấy là vừa rồi chúng ta đang thấy cổ phiếu như là cổ phiếu này PVS đang có dấu hiệu test lại đấy thực ra cổ phiếu này khi lên đến phía trên này và <coughs> việc áp lực bán ra cũng như là vừa kết quả kinh doanh của nó không tốt nên nó bị bán bán tháo rất mạnh để giảm sàn Ờ, sau khi giảm sàn thì nó đang có dấu hiệu test lại cái phiên giảm sàn này với biên độ lớn thị trường đang giảm mạnh thì đây chúng ta cũng có thể là quan sát thêm sau này có thể có những điểm mua sớm ở trong cái cổ phiếu này chúng ta cũng có thể thấy là những cái cổ phiếu bị phá vỡ lên giá bị phá vỡ và nó không đạt điều kiện như là PVD Tức là PVD giảm mạnh hơn so với các cổ phiếu khác và nó bị phá vỡ chúng ta cũng thấy là nó không đạt điều kiện BSR đây là cũng cổ phiếu đang test lại đấy để chúng ta đang test lại đấy và chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này dù nó có lên thì nó cũng nằm ở vùng 30 rất là dài trước khi nó đi xa hơn nên việc mà chúng ta mua chúng ta tham gia vào ạ, mua hoặc uh, tham gia vào thì thực sự là chúng ta mất gì ạ rất nhiều thời gian nên hãy đợi cho cổ phiếu hoàn thành hoàn thành mẫu hình à, chúng ta cũng thấy rằng là những PNG chẳng hạn thế PNG là cổ phiếu nó cũng là mạnh hơn thị trường nhưng rõ ràng là thực sự là cái vùng này nó biến động lớn quá chúng ta thực tế là khi mà chúng ta mua PNG ở sau một cái giai đoạn biến động lớn như này giả sử một bạn nào có mua vùng này thì sau này chúng ta bị lỗ này Đấy. thì chúng ta gọi là quả bóng tennis ở ờ, sau cái quả bóng tennis này thì cổ phiếu có thể tạo ra những cái nền tích lũy mới và đây chúng ta gọi là những cổ phiếu tăng trưởng vậy giai đoạn này cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu là gì ạ một là ban lãnh đạo ban lãnh đạo nó cần phải gì ạ có những kế hoạch chúng ta xem những cái kế hoạch rất là rõ ràng trong cái bản báo cáo gì ạ báo cáo uh, về chúng ta gọi là hội đồng quản trị họp hội đồng quản trị chúng ta bây giờ chúng ta là cái quý quý quý một này chúng ta đang chuẩn bị sang biết sang quý 2 là rất nhiều các doanh nghiệp hội đồng quản trị kết quả kinh doanh như nào lợi nhuận như nào chúng ta đang được thông báo ra rất rõ ràng cái điều thứ hai là những cái hưởng lợi năm nay thì Dũng chỉ nói nhanh thì các bạn có thể về nghiên cứu những cái cổ phiếu được hưởng lợi trong năm nay một là ngành dệt may ngành dệt may thì có rất nhiều cổ phiếu sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới chúng ta sẽ phân tích sau ạ bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là châu Âu các nước uh, hiện tại đang có nhu cầu về dệt may rất lớn sau dịch bệnh Covid và chúng ta thấy là các đơn hàng về dệt may thì gần như là đã gì ạ đã, đã, đã đóng kín rồi và chúng ta thấy là mở rộng sản xuất mở rộng quy mô và việc mà mà hồi phục của nền kinh tế nó sẽ khiến cho gì ạ là dòng dệt may có thể hưởng lợi bởi vì những năm trước thì không được hưởng lợi nên giá cổ phiếu dệt may nó khá là hấp dẫn cái cổ phiếu thứ hai là, là nhóm ngành của diện thủy sản cũng giống như các ngành khác là thủy sản trong những năm bị chúng ta thấy là năm trước thì cái tốc độ tăng trưởng ngành thủy sản nó không được mạnh bởi vì rõ ràng covid thì vấn đề là lao động việc làm nó sẽ gì ảnh, ảnh hưởng hạn chế và bây chúng ta thấy lương thực thực phẩm nó đang mức cao nên rõ ràng là gì ạ cái cái ngành thực phẩm cái ngành đặc biệt là thủy sản cũng đang hưởng lợi trong thời gian tới thứ ba là chúng ta thấy là chúng ta cũng thấy là một số ngành mà chúng ta thấy rằng là gỗ gỗ chúng ta thấy phú tài bởi vì rõ ràng là uh, bản thân thì nga là cái nước xuất khẩu gỗ rất là lớn nên chính vì vậy thì nếu mà chúng ta Ờ, biết rằng là ừ, Phú Tài là cái công ty mà có thể có một lượng gỗ có thể xuất khẩu sang các nước châu Âu và không biết là xuất xứ như nào nhưng đây cũng là một trong những cái gì ạ cái ngành cổ phiếu khá là ok tiếp theo PNG PNG cổ phiếu chúng ta gọi là những cái cổ phiếu trang sức hay là PNG thế giới di động là sau một cái trình uh, chúng ta gọi là giãn cách thì gần như là những cái nhóm cái cổ phiếu đó gần như là cái, cái tốc độ phát triển cái mở rộng sản xuất mở rộng quy mô cửa hàng ở mức thấp thì bây giờ thì cái phục hồi kinh tế thì đây cũng là cái cơ hội để cho nhóm đấy có thể tạo ra cái bước à, tăng trưởng mới ri thì có lẽ là chúng ta thấy là điện bây giờ cái nhu cầu về điện cũng khá là cao và ri là một cổ phiếu nó mang chất phòng thủ mang chất phòng thủ nhiều hơn nên nếu chúng ta nhìn quan sát thì chúng ta thấy là những cổ phiếu phòng thủ này những cổ phiếu về gì ạ liên quan đến uh, đầu tư công thì rõ ràng hôm nay bị ảnh hưởng chưa biết như nào nhưng rõ ràng là các nhóm đầu tư công bị ảnh hưởng không biết là có tác động nào khác ở ờ, chính phủ có thể hạn chế đầu tư công do lạm phát quá lớn hay không hay là những yếu tố nào nhưng rõ ràng đầu tư công đang bị ảnh hưởng và chúng ta hãy tiếp tục phải quan sát xem thời gian tới nữa sẽ như nào và một cổ phiếu mà Dũng tin chắc rằng là sớm muộn nó cũng quay trở lại đó là cổ phiếu ngành dầu khí dầu khí sớm muộn nó quay trở lại và việc mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta cũng nên là một là à, cần phải xem những cái cổ phiếu mà à, Dũng chia sẻ tại vì cái đầu năm đã nói rất rõ rồi là những cái nhóm cổ phiếu gì ạ tăng trưởng là nhóm cổ phiếu sẽ được ưu tiên năm nay nó sẽ không tốt đẹp giống như năm 2021 nữa 20 nữa mà nó sẽ có những cổ phiếu gì ạ rất là rất là gì ạ rất là ít số lượng ít để chúng ta đầu tư hôm qua có bạn là học viên của Dũng mà từ năm ngoái năm 2021 đến bây giờ là bạn được lãi được 14.000 phần trăm bạn đầu tư không phải nhỏ đâu nhiều nhiều tỷ ấy. thế bạn lãi 14 tức là 1.000 14 ờ, lần đấy tức là 1.400 phần trăm đấy thế thì câu chuyện đây là là gì ạ câu chuyện đây là cái việc mà kiến thức chia sẻ cho các bạn kiến thức mà Dũng uh, gửi đến các bạn ở đây nó rất là là, là là là những kiến thức mà trực chiến mà nếu chúng ta chỉ học và sau đó chúng ta gì ạ nghiên cứu thêm trên thị trường nữa nghiên cứu thêm là đọc sách nữa từ sách của Mark New, của Vionel nữa thì Dũng tin chắc là dù thị trường năm nay nó có không tích cực về phần đông nhưng chúng ta vẫn có thể có lợi, lợi nhuận theo Dũng thì vẫn có thể lợi nhuận được 50 100 thậm chí là hai ba trăm phần trăm trong năm nay chứ không phải là chúng ta nhìn về số đông mà chúng ta có thể kết luận cái điều này tại vì khi mà chia sẻ với chúng ta thì chúng ta thấy là phần đông chúng ta vẫn bị lỗ nhưng Dũng tin chắc là đa phần những bạn nào mà làm theo cái chia sẻ của Dũng hoặc là đã áp dụng đúng nguyên tắc của Dũng từ đầu năm bây giờ thì thị trường nó giảm mỗi chút điểm vài hôm nữa thị trường có thể giảm đến trăm điểm hoặc là 200 điểm thì vẫn có lợi nhuận như thường đấy là lý do tại sao các bạn cần phải học về tư duy trước trước khi chúng ta đầu tư không phải là chúng ta cứ nghe mách nước nghe một ai đó chia sẻ và chúng ta không hiểu lý do tại sao chúng ta mua bán thì dẫn đến là chúng ta sẽ ờ, có thể bị mất tiền thì uh, kết thúc uh, chương trình hôm nay thì uh, Dũng có một số các uh, uh, phân tích tổng hợp ngắn gọn như sau để các bạn có thể nắm rõ được chẳng hạn như thế thì uh, đầu tiên uh, trong các đầu tiên để bạn hỏi Masan thực ra Masan cũng không đạt yêu cầu đó uh, trong các đầu tiên đó là chúng ta thấy là thị trường về cơ bản là xấu các bạn nha, thị trường về cơ bản là xấu lý do xấu là các à, cổ phiếu dòng chứng khoán có thể thời gian tới sẽ gì ạ nó sẽ bước vào một chu kỳ giảm và chu kỳ giảm này thì mỗi là nếu mà người ta cho bán khống về cổ phiếu về chứng khoán các bạn bán khống thì có lãi thôi còn thực tế là các bạn mua trung bình giá xuống hoặc là trung bình giá thì sớm muộn chúng ta cũng phải trả giá rất đắt bởi vì cổ phiếu đó sẽ gì ạ nó sẽ là bước vào chu kỳ giảm đấy là lý do tại sao à, lý do giảm thì nó có ba nguyên nhân à, thậm chí là bốn nguyên nhân à, nguyên nhân thứ nhất là gì ạ tự doanh thua lỗ nguyên nhân thứ hai là gì ạ margin giảm nguyên nguyên thứ ba nữa là gì ạ là cái cái cái việc phí giao dịch nó nó cũng giảm khá mạnh và nguyên nhân thứ tư là các ông năm ngoái thì thì uh, thị trường nó tốt nên các chuyên gia các gì ạ các công ty chứng khoán hàng đầu gì ạ? thi nhau nâng quy mô thi nhau nâng vốn nâng vốn như vậy thì nó pha loãng rất là là, là mạnh là pha loãng rất là lớn nên để nó tăng được thì gần như không thể đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là phân tích rất đơn giản cái nhóm thứ hai là nhóm ngân hàng vì chúng ta biết rằng là người ta đầu tư ngân hàng là chúng ta phải đầu tư về cái tốc độ tăng trưởng của nó năm nay thì có rất nhiều ngân hàng có thể tăng vốn nhưng thực ra tăng vốn để kéo cổ phiếu lên khả năng khó như là tăng vốn bằng kéo cổ phiếu lên á tức kéo cổ phiếu lên để bắt đầu phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là khó và chính vì vậy không phát hành cho cổ đông hiện hữu được thì thường là phát hành cho gì ạ phát hành ờ, bán trái phiếu khi mà bán trái phiếu thì cổ phiếu rất khó là lên nên thực ra là họ sẽ bán trái phiếu và bán quyền nên ở đây chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta thấy đầu tiên trong cái đầu tiên đó là ngân hàng không vay được tức là cái việc mà cho vay bất động sản trong thời gian tới sẽ bị hạn chế rất là nhiều hạn chế hạn chế luôn đấy nếu anh chị em là những người mà đầu tư bất động sản anh chị em mà dùng vay tiền bất động sản để đi đầu cơ đầu tư thì các bạn thấy rõ ràng ngay cái điều thứ hai mà tại sao lại nhìn lại nhìn rõ ngay bởi vì vừa rồi sóng bất động sản nó cứ nổ hết vùng nọ đến vùng kia cứ khi mà vào sóng bất động sản nó nổ hết vùng nọ vùng kia đó là gì đỉnh các bạn đơn giản thôi chỉ nhìn nó là nổ nhà nhà đầu tư người người đầu tư quê đầu tư hết bỏ hết ruộng vườn để đi đầu tư bất động sản thì đó là đấy là đỉnh và nếu chúng ta biết là đỉnh thì chúng ta nên bán chốt lợi nhuận chứ không phải là ôm xong à, giống như là là gì ạ lần trước có một cái câu chuyện bây giờ không biết là ai ôm ở Vân Đồn đã xong chưa đã đã đã về về đỉnh chưa không biết là nhà mình đã ôm ở Vân Đồn đã về đỉnh chưa không biết anh chị em đã ôm ở Ba Vì đã về đỉnh chưa và không biết anh chị em ôm ở những cái vùng như là uh, uh, cái cái cái vùng mà có rất nhiều cái cái pin năng lượng mặt trời đó là Bình Thuận đã về đỉnh chưa đấy các bạn thử nhìn xem ạ và thậm chí là chúng ta ôm ở những cái vùng ở ờ, như là những cái dự án mà ven biển thì đã về đỉnh chưa tất cả cái điều này chúng ta thấy là nó nổi sóng sóng cuồn cuộn lên nhà đầu tư cuối cùng là nhà đầu tư gì ạ sẽ thất bại thế ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là cái khả năng mà chính phủ sau khi bơm tiền ra thì bắt đầu lại tiếp tục thắt lại bơm tiền lại thắt lại nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta cần phải hiểu rõ về cái điều này chứ không phải là cứ em có một nghìn tỷ kiếm được lợi nghìn tỷ hay hai nghìn tỷ mọi cái những cái điều đó nó chỉ là hão huyền trừ các thiên tài thiên tài đó là gì họ làm giá cổ phiếu ok à, tiếp tục là chúng ta sẽ đến với ạ đấy là về nhóm gì ạ nhóm nhóm về ngân hàng nên vay thì không vay được thứ hai là quy mô vốn vừa tăng quá mức thứ ba nữa là gì ạ lạm phát đang gia tăng lạm phát gia tăng nên lạm phát gia tăng thì chắc chắn phải nâng lãi suất mà nâng lãi suất thì cái việc mà quy mô vay sẽ gì ạ sẽ giảm và thứ hai nữa là gì ạ? hai nợ xấu sẽ tăng rất mạnh nợ xấu tăng thì trích lập dự phòng khi làm dự phòng thì cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng đơn giản thôi đấy chúng ta phân tích đơn giản chứ không phải được phân tích là lợi nhuận doanh thu hay là cái gì đó mà nghe thì nó rất là ghê gớm nhưng thực tế là chúng ta cần phải nói cái cốt lõi của nó thứ ba cổ phiếu bất động sản nói rồi tức là bây giờ vừa rồi thì do là dòng covid diễn ra nên thì à, tiền không làm ăn kinh doanh được nó sẽ đổ vào bất động sản nhà nhà mua bất động sản người người mua bất động sản thực ra là sau đó thì chúng ta đã đầu tư chứng khoán nhà nhà thành công đầu tư chứng khoán người người đầu tư chứng khoán lại tiếp tục đầu, đầu tư vào bất động sản nên dẫn đến là bất động sản tạo ra bong bóng khi bất động sản tạo ra bong bóng thì ạ thì bắt đầu chúng ta gì ạ nhà nhà mua nhưng thường là chúng ta dùng ở tay không mất giặc vì gì ạ lãi suất ngân hàng đang mức thấp nên gì ạ vay ngân hàng để đi đầu tư bất động sản và vay ngân hàng đầu tư bất động sản thì rõ ràng vay thì lại đầu tư đầu tư là có lãi đúng không đầu tư lại có lãi lại tiếp tục vay vay để đầu tư có lãi nên mở rộng quy mô mở rộng quy mô vay thì rõ ràng là các dự án bất động sản sẽ gì ạ tạo ra bong bóng và khi tạo ra bong bóng bất động sản thì bất động sản tăng mạnh khi bất động sản tăng mạnh thì cổ phiếu bất động sản tăng mạnh cổ phiếu bất động sản tăng mạnh thì các đội lái bắt đầu hô hào nói rất là hay bắt đầu uh, tạo ra những cái game uh, dương đông bích tây game này các bạn biết rồi uh, kéo một cổ phiếu lên và sau đó thì hô hào cổ phiếu khác thế các bà con chúng ta thấy là uh, có lãi rồi vui sướng thì nhảy vào thế cuối cùng chúng ta bị sọt thế là các thiên tài vẫn kiếm được rất nhiều tiền nhiều lợi nhuận chỉ mỗi chúng ta là những người vào cuối cùng chúng ta bị thua rồi nên bất động sản nó sẽ giống như vậy và các bạn thấy rằng là họ vẫn giàu và cực kỳ giàu trong khi đó chúng ta bị thua lỗ họ hô chúng ta gì ạ mua vào nhưng thực tế họ bán hết ra rồi cái điều này là sự thật các bạn ạ điều này sự thật và khi mà Dũng chia sẻ này là họ rất không vui đâu ạ ừ, đó là sự thật ok và cái cuối cùng đó là chúng ta hãy tập trung nhóm cổ phiếu tăng trưởng tăng trưởng có cổ phiếu gì ạ cổ phiếu đầu tiên trong nhóm đó là gì ạ à? Diệt May thứ hai là gì ạ tại tại sao Diệt May và lý do thứ nhất là gì ạ các đơn hàng đã ký rồi đúng không nhưng quan trọng là mua điểm nào đấy các đơn hàng ký rồi nên cái khả năng tăng trưởng của Diệt May khá là hấp dẫn trong năm nay thứ hai thủy sản thủy sản năm nay cũng như là giá được được, ờ, được hưởng lợi và thứ hai là cái hồi phục kinh tế của châu Âu tức là lạm phát là cao nhưng rõ ràng bất động sản à, cái cái cái nhu cầu thì họ vẫn phải cần nên đây cũng là một cái mặt hàng thiết yếu cho cái dân châu Âu họ có thể sử dụng so với để họ có thể uh, tại vì có rất nhiều các mặt hàng nhưng có lẽ là bất động cái cái cái giá cả thì có thể leo thang nhưng với việc mà mua uh, chúng ta gọi là mua các sản phẩm về về về thủy sản xin lỗi thủy sản thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng là uh, nó phải rẻ hay là nó có yếu tố nào đó mà cũng chưa có thời gian để phân tích cổ phiếu này nhưng cái cái cái, cái ờ, đơn hàng cũng như là cái giá cũng đang khá là hấp dẫn và khiến cho các à, ngành cổ phiếu bất động sản chúng ta đại hội cổ đông này nhìn quan sát chúng thấy là khá là hấp dẫn trong ờ, thời gian vừa qua à, chúng ta có rất nhiều các cổ phiếu riêng lẻ nhưng không phải là tất cả cổ phiếu ở riêng lẻ nói là tốt là tốt rồi hôm trước các bạn thấy là Dũng nói về lạm phát thì các ông cứ nói là lạm phát thì mua cổ phiếu nọ mua cổ phiếu kia bất động sản nọ kia chung chung như vậy nhưng chúng ta cần phải nắm được rõ mẫu hình nắm rõ dòng tiền nắm rõ về những yếu tố tác động lên cổ phiếu đó thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều cổ phiếu như từ Phú Tài CTR cổ phiếu ri cổ phiếu uh, ngành dầu khí đặc biệt là chúng ta có uh, một số các cổ phiếu khác như là ở đây là ri dầu khí thì đó là những cổ phiếu mà theo theo quan điểm cá nhân của Dũng đó là những cổ phiếu mà nó đang cho chúng ta thấy là thị trường có giảm có gãy thì cổ phiếu vẫn đang có dòng tiền tham gia vào thì chúng ta hãy à, đợi cái nhóm đấy để chúng ta gì ạ ờ, đợi cơ hội khác chúng ta mua vào và các bạn nếu các bạn nào đã gì ạ làm tuân thủ những cái chia sẻ của Dũng từ đầu năm đến giờ thì Dũng tin chắc là chúng ta ờ, ít thì cũng khoảng độ 30 phần trăm lợi nhuận nhiều thì con số lớn hơn nhưng quan trọng là lợi nhuận phải giữ được cơ lợi nhuận phải giữ được chứ không phải lợi nhuận làm gì ừ, mà sau mỗi đợt điều chỉnh này lại mất hết lợi nhuận thì cái điều này không phải lợi nhuận giữ lại ờ, cổ phiếu bạn có hỏi là cổ phiếu cái cổ phiếu này thực sự là nó không nằm trong cái à, nó rất là đẹp thực sự là đẹp đây là những cổ phiếu nó rất là đẹp nhưng nó lại không nằm trong cái gì ạ trong cái danh mục của, của dũng bởi vì thanh khoản nó quá thấp các bạn nha thực tế cổ phiếu rất là đẹp nằm trong đấy, thế giới di động nữa thế giới di động png là những cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là cần quan tâm thế thì chúng ta thấy là đây là cái nhóm cổ phiếu các bạn cần quan tâm thôi quan trọng là gì ạ cái quan trọng trong cái quan trọng á đó là chúng ta sẽ theo dõi những cái phương pháp phân tích mẫu hình của Dũng thì các bạn học cái phương pháp đó học cái cái điểm mua như vậy các bạn tham gia vào hay là quản trị vốn như nào những cái dòng cổ phiếu Dũng không tham gia thì các bạn sẽ xem đo lường xem là thực sự nha các dòng xem quan sát là dòng cổ phiếu rút con ra cái đo lường thực sự là nó gì ạ đặc biệt trong giai đoạn gần đây nói rất là nhiều thì thực sự nó mang lại lợi nhuận cho chúng ta hay không đấy là lý do các bạn cần phải đo lường à, ok một lần nữa xin cảm ơn à, ờ, FLC thì không biết là hôm trước cũng có chia sẻ một số bạn là nó về bao nhiêu ạ FLC ạ FLC nào các bạn cứ comment là FLC nó về bao nhiêu ạ comment là trái lâu lâu rồi ạ nó hôm hôm nó lên đến 17 ờ, 18 ạ cái vùng cao cao này nó về bao nhiêu comment cái Đấy. nó về cao cao nhưng chúng ta đã nhớ là có một cái video Dũng chia sẻ đúng rồi về vùng 3 2 đến 3 đấy nó về 2 đến 3 nên nó tốt hay không chúng ta sẽ biết được nha bây giờ nó là bây giờ 7,668 rồi nhưng nó có thể về 2 đến 3 nên về 23 nhưng nếu về 23 chúng ta có mua hay không thực tế là đây là cái cổ phiếu mà trước khi kết thúc Dũng sẽ chia sẻ cái cổ phiếu này ITQ kết thúc đây là cổ phiếu à, các bạn có thể con con quan sát đây là cổ phiếu gì đều không ạ comment nhé đây là cái cái cổ phiếu cuối cùng trong cái phân tích này đây là cái gì ạ cổ phiếu gì ạ đây là một cổ phiếu ITQ thời điểm trước thì à, Dũng có một anh bạn anh mua cổ phiếu này anh bỏ ra anh bán nhà anh mua cổ phiếu này bán nhà đấy ạ bán nhà để mua cổ phiếu này thực tế là trước đây anh cũng đã dừng sử dụng chiến lược này anh bán nhà để mua sau đó thì à, không biết là anh bán được bao nhiêu nhiều nhà bán bao nhiêu bất động sản nhưng đến một cái cuối chu kỳ cổ phiếu này anh gì ạ à, với chiến lược đầu tư margin thì anh đã có 84 tỷ 84 tỷ sau khi có anh có 84 tỷ Dũng nhớ hồi nãy anh mới là người bạn và sau đó thì đấy các bạn thấy không anh không bán ra và lúc này thì trong nhóm bạn của Dũng cũng đã rất nhiều người dính vào mua cùng anh đấy vì vì anh đã gì ạ từ bán nhà mà có gì ạ 84 tỷ và sau đó thì rất nhiều người cũng gì ạ mua theo và chúng ta biết điều gì diễn ra chị ạ và cổ phiếu này sau này nó về với nhỉ? CDO nó về đến 1.8 câu chuyện các bạn thấy nào ạ câu chuyện thứ hai là câu chuyện rất thú vị CDO cổ phiếu này là cổ phiếu mà cực kỳ thú vị luôn ạ thời điểm trước thì ờ, Dũng làm ở công ty chứng khoán Hồ Chí Minh thì đoạn đầu thì công ty chứng khoán nó không cho vay không cho vay và khi mà công ty chứng khoán không cho vay điều diễn ra cổ phiếu lại tiếp tục thanh khoản tiếp thanh khoản và sau đó thì vì thanh khoản công ty cho vay và sau khi cho vay thì những người mà yeah, dạ, đưa ra cái đề án cho vay yeah, dạ, mất một khoản rất lớn và hồi đấy Dũng làm ở công ty chứng khoán Hồ Chí Minh chính cái việc mà cổ phiếu này bị giảm nên năm đấy không đi du lịch bởi vì công ty bị mất khoản lớn vậy kể các bạn nó gọi là chuyên gia kể cả công ty chứng khoán lớn kể cả bất cứ ai nữa thôi chúng ta đừng có tin kể cả tiêu dũng các bạn đừng có tin đừng tin các bạn hãy trang bị cho mình vũ khí hãy tự trang bị cho mình kiến thức để các bạn đầu tư thế thôi ạ hãy trang bị cho mình tại vì kiến thức nó do chúng ta biết mình đúng hay sai kiến thức do chúng ta biết chúng ta cần làm gì chứ còn nghe tất cả đi nghe là thua lỗ nghe là thua lỗ đấy thế thì video này thì cũng phải là mong rằng là chúng ta đi nghe mà Dũng đang hướng dẫn chúng ta những kiến thức nền tảng để chúng ta có thể tự đưa ra quyết định và những video này thì nó sẽ không hấp dẫn cho số đông bởi vì chúng ta sẽ không thích những cái điều mà mang tính chất là nó nó không cho chúng ta cái có kết quả ngay như thực tế là gì ạ dù các bạn có nắm giữ cổ phiếu thì việc mà chúng ta bị thua lỗ do không biết nguyên nhân cũng là cái điều rất là xem lại